đang ờ, phát xin chào bạn sau đây đang ờ, phát xin giới thiệu các bạn cần bộ cần uh, luze máy đứng chọn bộ luôn các chọn bộ sản phẩm luôn đầy đủ phụ kiện mồi các bạn mua thêm thôi gồm ờ, cần máy và dù ờ, dù lu dê cần ờ, lu máy đứng đây là ban cả máy này phần trôi à, cần tem của nhà sản xuất Cái này độ cứng à, UL các bạn. Ừ. 562 UL hai khúc tải trì từ 1 đến 6 gram đốt ngọn này đặc các bạn ngọn đặc đấy bạn UL mềm các bạn à, câu ờ, này không chơi bạo lực được vòng cần mềm không chơi bạo lực được. tiếp đến là kìm kìm ờ, đa năng cắt kẹp cá được hết các bạn Ừ. còn ờ, có dao và cưa đây, đây là cưa Đấy, cưa Đấy, và dao Đấy. còn ờ, đây có chức năng cắt đấy các bạn cắt rất tốt giai đoạn dây cước cắt dây ờ, cước bạn ngang đứt luôn kem cá chắc Đấy, kim tiếp đến là khăn khăn đa năng khăn này cũng đa năng nữa cái chức năng của nó đây ạ bạn nhìn à, hướng dẫn sử dụng khăn đa năng đây là máy à, AX của Shimano sản xuất máy này à, hai vòng bi bạn hai vòng bi AX của Malaysia sản xuất Ờ, AX này thì ờ, thông dụng nhất trên ờ, thị trường đặc biệt là Việt Nam sử dụng nhiều các bạn độ bền của nó thì các bạn đã biết sức chứa dây đấy chứa dây, này tính theo bao chứ không phải tính theo đường kính các bạn nhé đấy 2500 cái bến là dù à, Luze 8X một chấm à, tải 12 cân 8 thế không đối với dòng à, dòng cần mềm các bạn chơi một chấm câu một chấm này được rồi là bảy màu các bạn và khóa đang hay dùng khóa này thì ờ, có rất nhiều loại nhưng đang hay dùng khóa này thì ờ, tiện đây giới thiệu các bạn xem luôn à, okay. Đấy, vừa rồi ờ, đang uh, sinh đã giới thiệu các bạn bộ cần uh, luze máy đứng cần độ cứng UL và máy 2500 AX quả Shimano Malaysia sản xuất và phụ kiện kèm theo Hải Đăng ờ, Fishing xin chào hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hải Đăng Fishing